nói là chủ đầu tư mở bán và chốt giao dịch thành công trong 21 ngày còn chúng ta đang mở bán đây là sản phẩm Israel 2 à, dọc nguyên cả 164 hecta này chúng ta đã đưa vào hoạt động uh, Intercom 5 sao chúng ta đã đưa vào hoạt động Holiday Inn à, cũng 5 sao và hai cụm này là 1.000 phòng hiện tại các anh chị xuống dự án đi tham quan các anh chị sẽ thấy à, và kế bên là Water Park, công viên nước 3 hecta. Phía sau lưng là sân góp The Fluff, một trong 35 sân góp nổi tiếng nhất thế giới và một trong 10 sân góp hiếm hoi trên thế giới đánh góp và ngắm biển. Và sân góp này là tất cả rất là nhiều các anh chị um, có điều kiện tài chính tốt và có thu nhập tốt và mê đánh góp đều mê cái sân góp này. Thì các anh chị thấy nguyên cái dãy này á là đây là Israel 2 và kế bên uh, Intercom thì mình có một cụm 8 hecta này cụm này uh, bên công ty đang xin cho người Việt vào đánh bài và kế tiếp nữa là một dự án khác sau Isra 2 chủ đầu tư sẽ triển khai bao gồm Villa uh, và Condotel uh, và kế bên này nữa cũng là hai dự án tiếp theo nữa à, sau khi triển khai ờ, cuốn chiếu dự án kế bên này thì chúng tôi sẽ triển khai các anh chị đi từ Sài Gòn đi xuống mà thấy cái cái tòa nhà Intercom và trước khi tới tòa nhà Intercom nó có cái mảnh đất rất là trống nó chạy dài á thì đó là mảnh đất mà chúng tôi sẽ triển khai trong vòng 3 năm 5 năm tới à, để nguyên cả cái khu phức hợp này nó trở thành một trong những khu phức hợp à, nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất Đông Nam Á hiện tại mình đang có giấy phép cho người nước ngoài vào đánh bài ở khu vực Intercom gần đây um, thì kế cách đây 5 phút mình cũng có luôn cái sân bay Lộc An à, 240 hecta à, được chính phủ phê duyệt cũng là sân bay của à, bên công ty dự án Hồ Tràm thì à, để giải thích cho lý do vì sao mà dự án sản phẩm Isora của mình uh, luôn được nhà đầu tư đón nhận thì cái sản phẩm mà lúc mà chủ đầu tư uh, tự nhiên thiết kế ra thì tự nhiên tập trung vào hai giá trị chính uh, cho nhà đầu tư và cho khách hàng thứ nhất đó là giá trị về nghỉ dưỡng hai là giá trị về đầu tư khi mà sản phẩm uh, khách hàng mua một sản phẩm không chỉ là sản phẩm để uh, xuống nghỉ ngơi không thôi đâu mà là sản phẩm này khách hàng uh, có thể đầu tư và mang dòng tiền về cho mình hàng năm mà không cần phải làm gì hết trước tiên là um, các anh chị thấy vừa rồi nguyên cả cái uh, uh, khu vực bờ biển của uh, Đà Nẵng, Nha Trang và Hồ Tràng thì uh, tất cả khách hàng mua sản phẩm mà biển là với mục đích là giá trị nghỉ dưỡng thì các anh chị hiểu là cái giá trị nghỉ dưỡng ở đây á, nó không chỉ nằm ở cái việc là xuống ngủ nghỉ mà là chất lượng của cái uh, resort và khách sạn đó nó như thế nào thì um, cái giá trị nghỉ dưỡng của sản phẩm Isora của mình đó, hiện tại bây giờ các anh chị xuống cái khu phức hợp uh, 164 hecta các chị xuống thấy nhìn thấy intercom nhìn thấy Holiday Inns thì mọi thứ rất là tiêu chuẩn năm sao khi mà khách hàng của mình sở hữu cái sản phẩm uh, à, Condotel của Isora thì cái giá trị nghỉ dưỡng của khách hàng uh, cũng sẽ được y chang giống như vậy chỉ cần là sở hữu một căn Condotels và căn villa thì khách hàng sẽ được tận hưởng nguyên cả cái tiện ích của cái khu phức hợp uh, 164 hecta rất là nhiều nhà hàng uh, resort và uh, rất là nhiều hồ bơi tiện ích ở bên trong đây là um, hình ảnh sơ à, đây là sân góp thì à, ở bên trong của cái nhà hàng của mình các anh chị mình có rất là nhiều um, tiện ích sân um, uh, rất là nhiều hồ bơi sân góp mình có um, game center à, mình có rạp chiếu phim và rất là nhiều nhà hàng thì hiện tại bây giờ ở dưới là khách hàng xuống mua sở hữu là đã tận hưởng được tất cả những cái tiện ích này rồi khác với những cái dự án khác là khách hàng sở hữu sản phẩm nhưng mà chưa có thực sự tận hưởng được cái cái uh, tiện ích uh, nghỉ dưỡng của mình thì trong cái The Grand này của mình à, đây là các thương hiệu và toàn bộ những cái tiện ích này đã đưa vào vận hành đây là sản phẩm à, mình đang mở bán các anh chị Isra 2 thì à, chúng ta có hai tòa à, đây là tòa D và đây là tòa A à, tòa A thì à, à A1 hướng bên này và A2 A1 là hầu như là mình đã chốt à, giao dịch được khoảng 90% tòa nhà A2 này là mình cũng chốt giao dịch được khoảng 60 tới 70 phần trăm à, còn tòa B tòa đẹp nhất này bên chủ đầu tư cũng chưa mở hiện tại bây giờ nếu anh chị ờ, tham gia vào bán hàng trực tiếp thì các anh chị có thể bán 10 phần trăm còn lại của tòa A1 bên này và um, tòa A2 thì uh, cũng còn lại chỗ hàng đang công bố hiện tại bây giờ cái um, villa này của mình á, mình còn 63 villa các anh chị thì mình có Beach Funds, có Cedilla, um, mình có Sunrise uh, và Beach Villa ở đây thì uh, cái cái các anh chị thấy từ cái mức này uh, trở lên là thì chủ đầu tư đang cấp cao độ lên để cho tất cả các căn villa và condotel này đều uh, nhìn được thấy biển 100% condotel của mình đều thấy biển um, tất cả các cái mặt và đều có balcony đây là cấu trúc về uh, villa đây là beach fund các chị còn này là um, sea villa này là sunrise cái này là beach villa hiện tại bây giờ um, lúc trước chủ đầu tư có mở bán cái đoạn bên này bây giờ nhờ à, chúng ta mở bán tiếp bạn bên này đây là hình ảnh sơ bộ của dự án tất cả các căn penthouse của mình đều có hồ bơi uh, hai phòng ngủ đều có jacuzzi uh, ờ, và đây là hình ảnh uh, của căn beach fence đây là giá trị nghỉ dưỡng mà chủ đầu tư đang muốn mang tới thì um, cái cái um, khi mà sở hữu um, cái sản phẩm Visera bây giờ hiện tại bây giờ 3 tỷ khách hàng bỏ ra mua thì hầu như là cái condo theo của mình giá là từ 3 tỷ cho tới 3 tỷ tư thì với 3 tỷ 3 tỷ tư là khách hàng uh, ngoài cái có được cái giá trị đầu tư thì khách cũng sẽ có được cái uh, giá trị nghỉ dưỡng thì giá trị nghỉ dưỡng ở đây là Ờ, trước tiên là khách hàng sẽ có được 40 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại dự án Isora thì 40 ờ, đêm nghỉ dưỡng miễn phí các anh chị có tưởng tượng là hiện tại bây giờ ở dưới Intercom và uh, Holiday Inns 4 triệu tới 6 triệu một đêm mà khách hàng được nghỉ miễn phí từ một tháng tới một tháng rưỡi tưởng tượng như bây giờ các anh chị xuống ở chừng 3 ngày cho tới 7 ngày một tuần thôi mình trả tiền cũng rất là nhiều tiền rồi còn chỉ khi sở hữu căn condotel ở đây uh, à, 3 tỷ tới 3 tỷ rưỡi 3 tỷ 6 thì khách hàng uh, ngoài cái giá trị đầu tư ra đã là được miễn phí ở miễn phí từ một tháng tới một tháng rưỡi uh, song song đó thì khách hàng sẽ uh, nhận được 6% guarantee yield uh, cho cái đầu tư của mình từ năm thứ năm trở đi khách hàng sẽ nhận được 30% trên cái um, cái cái uh, doanh thu bán phòng đây là chính sách chương trình cho thuê